Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2021, tức ngày 14 tháng 10 năm 2021 âm lịch, ngày canh ngọ, tháng kỷ hợi, năm tân sửu. Con giáp xung ngày canh ngọ hôm nay là nhâm tý, bính tý, giáp thân, giáp dần. Con giáp xung tháng kỷ hợi là tân tỵ, đinh tỵ. Một, Tử vi tuổi tý. Cục diện tương xung gây ra tác động xấu, khiến người tuổi tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi Bản mệnh cần loại bỏ những suy nghĩ cực đoan, tiêu cực nếu muốn ngày của mình nhẹ nhàng hơn. Trong chuyện tình cảm, có thể bản mệnh sẽ nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song bạn chớ nên vội động lòng bởi chưa chắc đối phương đã là người đáng tin tưởng. Nếu còn độc thân, đôi bên đều cần nhiều thời gian để hiểu rõ về nhau hơn. Trên phương diện sự nghiệp, thương quan khuyên bạn chớ nên gây hấn với người có quyền cao chức trọng. Nếu mọi việc đều có thể giải quyết bằng cách trao đổi nhẹ nhàng, thì bạn không nên nóng nảy, nói năng lớn tiếng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Do ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi Sửu không giữ được sự điềm tĩnh, chín chắn, cẩn thận thường ngày nữa. Bạn thường xuyên thay đổi suy nghĩ và cách hành động, khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu. Đây cũng là nguyên nhân khiến bản mệnh thường mất kiên nhẫn, thậm chí mắc lỗi sai khi phải giải quyết những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận. Có lẽ bạn cần phải dốc lại tinh thần của mình nếu không muốn đẩy bản thân vào rắc rối. Hỏa sinh thổ, may mà nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy. Hai người cùng suy nghĩ thì sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết hơn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. Ba. Tử vi tuổi dần Tam hợp phù trợ, người tuổi dần trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn. Bạn nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay, song bạn chưa biến bản thân thành người hấp tấp và vội vàng. Bên cạnh đó, con giáp này cần chú ý thay đổi bản tính cả thèm chóng chán của mình. Một khi đã quyết tâm làm việc gì, bạn nên duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong thời gian dài, như vậy mới mong đạt được thành công. Mộc sinh hỏa, mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn phát triển tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau, đặc biệt mỗi khi đưa ra những quyết định trọng đại, hai người luôn luôn thống nhất ý kiến. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão. Cục diện tương phá cảnh báo người tuổi Mão cần phải giữ chặt túi tiền của mình trong ngày hôm nay. Đặc biệt nếu tham gia vào các sự kiện tập trung đông người, bạn cần chú ý bảo vệ tài sản và nếu không cần thiết, bản mệnh không nên chi tiêu quá phung phí. Người làm công việc đầu tư, kinh doanh cũng chớ vội vàng đưa ra quyết định vào thời điểm này, bởi có thể bạn sẽ rơi vào bẫy mà kẻ lừa đảo đang răng sẵn. Hãy bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn nếu không muốn mất tiền đáng tiếc. Hôm nay theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 14 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 5. Tử vi tuổi thìn Thiên ấn mang lại nhiều niềm vui cho người tuổi thìn, đặc biệt nếu như bạn đang làm trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, dịch vụ. Bạn dễ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến nhiều người thán phục, với kinh nghiệm phong phú của mình, người làm lãnh đạo hoàn toàn có đủ năng lực để dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp cho công việc được giải quyết thêm phần thuận lợi. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Vì vậy, khi bối rối trước tương lai, lạc lối trong việc tìm ra hướng đi cho mình, bạn có thể chia sẻ với người lớn và tham khảo ý kiến của họ. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ, quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. 6. Tử vi tuổi tỵ Công việc của người tuổi tỵ tiến triển thuận lợi nhờ có tam hội giúp sức. Thái độ hòa nhã, nhiệt tình giúp bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. May mắn hơn, con giáp này còn có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân có thể là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, người đó sẽ chỉ cho bạn hướng khắc phục những vấn đề còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực nguy là ngày xấu để tiến hành mọi việc. Vì vậy, bạn không nên thực hiện các công việc trọng đại vào ngày này, để tránh các yếu tố bất chắc có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Cục diện tự hình khiến người tuổi Ngọ phải chịu nhiều tác động xấu và vướng nhiều rắc rối, sự nóng nảy khiến bạn dễ hành động mất kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích của người khác. Dù lời phê phán từ phía người ngoài khó nghe, nhưng bản mệnh nên biết rằng nếu muốn tiến bộ, thì bạn cần học cách chấp nhận những lời nhận xét chân thành và thẳng thắn của mọi người. Những lời nhận xét ấy sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn những lời khen ngợi. Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Hỏa sinh thổ, người tuổi mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay. Những người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Hãy mở lòng hơn và bạn sẽ nhận ra xung quanh có rất nhiều người yêu mến mình. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh có một ngày yên bình, Trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả luôn khiến bạn cảm thấy thư giãn. Bạn và nửa kia luôn giúp đỡ, chung tay cùng làm mọi việc trong gia đình, dù lớn hay nhỏ. Chính ấn cho thấy dấu hiệu tốt trên con đường thăng quan tiến chức của bản mệnh. Cấp trên hẳn sẽ đánh giá cao những việc bạn đã làm trong suốt thời gian qua và cho bạn cơ hội để thể hiện năng lực bản thân. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Mùi. 9. Tử vi tuổi thân vì kiến gây rối, người tuổi thân dễ gặp phải những điều không như mong muốn trên con đường thăng tiến. Có thể đồng nghiệp gây ra nhiều rắc rối khiến bạn buộc phải xử lý, không còn thời gian tập trung vào công việc chính của mình. Những lúc như thế này, dù có nóng giận đến mấy, bạn cũng chớ nên đôi co, bởi làm vậy chỉ khiến cho mọi việc trở nên phức tạp hơn mà thôi. Tốt nhất là hãy bình tĩnh cùng nhau bắt tay vào giải quyết hậu quả. Hỏa khắc kim cho thấy mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không qua tốt đẹp, một vấn đề bất chợt này sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực. Đừng vội nóng giận và quy kết trách nhiệm cho ai, hãy bình tĩnh nói chuyện để hóa giải xích mích. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Kiếp tài giúp cho người tuổi dậu có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, một khi xác định được mục tiêu là bạn sẽ cố gắng đến cùng. Cho dù có bị mọi người phản đối đi chăng nữa, bạn cũng chẳng sờn lòng. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên cố tình tách mình ra khỏi tập thể. Nhiều khi bạn không thể tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện, và tinh thần đoàn kết, vô cùng quý giá sẽ giúp mọi việc vốn khó khăn trở nên đơn giản hơn nhiều. Hỏa khắc kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, nếu không tương lai bạn sẽ phải hối tiếc. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tị. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Tuất phát triển tốt trên con đường sự nghiệp. Bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn và những người ấy sẽ giúp bạn có những bước tiến ổn định hơn trong tương lai. Người làm công ăn lương hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu để gây ấn tượng với người làm lãnh đạo. Bạn là người có tài, vì thế chẳng sợ không có cơ hội để phát triển cao xa hơn nữa. Rồi cấp trên sẽ nhận ra khả năng của bạn Hỏa sinh thổ, con giáp này có một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hẳn hai người sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mỗi khi nóng nảy. Sự bao dung sẽ giúp cho hai người tiến thật xa. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. Thank you.